Oh. trí văn thù dư lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô tất cả Phật Pháp Tăng trong mười phương thế giới chúng con xin cung kính đảnh lễ xin cung kính đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo nghiêm chỉ hương hoa cũng dường như pháp nguyện khói hương thơm này biến hoãn các mười phương cũng dường tất cả phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi phật lợi ích làm phật sự tất cả phật các tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ huân tất cả các thói phật cúng dường làm phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục Ngọa cụ hốt thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sinh phụng hiến cúng dường trong các thế giới có người tu cúng dường hôm nay con xin tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường là nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biếu thất và tất cả các phật sự của chư phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế dần dần được thành tựu lục hoa la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả các pháp vốn tịch tĩnh không sanh không diệt một vị bình đẳng lìa niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn thần chú phổ cúng dường án nga nga nặng tam bà vạ việt nhật phát hồng án nga nga nặng tam bà vạ việt nhật phát hồng án nga nga nặng tam bà vạ việt nhật phát hồng án nga nga nặng tam bà vạ việt nhật phát hồng án nga nga nắng tam bà bạ việt nhật ta hồng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 quang Phật đẳng 53 đức Phật Nam mô phổ quang Phật đẳng 53 đức Phật Tác đại chứng minh Nhất tâm phụ thỉnh Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân giá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự. Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật, các đại chứng minh. Nhất tâm phụng thể Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng tác đại chứng minh. nhất tâm phụng thỉnh nam mô mười phương tất cả pháp tạng nam mô mười phương tất cả pháp tạng nam mô mười phương tất cả pháp tạng các đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh nam mô mười phương tất cả hiền thánh nam mô mười phương tất cả hiền thánh nam mô mười phương tất cả hiền thánh các đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh nam mô phổ hiền bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát đại trí văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh nhất tâm cùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh phạm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bát bộ tăng giả lã nội hộ tránh pháp giả tất cả thánh chúng phạm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bát bộ tăng giả lã nội hộ tránh pháp giả tất cả thánh chúng phạm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bát bộ tăng giả lã nội hộ tránh pháp giả tất cả thánh chúng tác đại chứng minh duy nguyện đức kiết ca từ phụ bảy đức phật thế tôn 53 đức phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại hoa lâm đạo tràng nhiếp thụ chúng con khiến thành tịnh tịnh duy nguyện đức kiết ca từ phụ bảy đức phật thế tôn 53 đức phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thụ chúng con khiến thành tịnh tín duy nguyện đức thích ca từ phụ bảy đức phật thế tôn năm mươi ba đức phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghi vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thụ chúng con khiến thành tịnh tín chiêm giác thiện ác nghiệp báo tông kinh tất cả người phương phát tạng thanh tịnh cùng chân phát tánh chọn khắp hư không nhận nhận đạo tràng nhận công cúng dường trên phát hiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân phát tánh chọn khắp hư không nhận nhận đạo tràng nhận con cúng dường trên phát hiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân phát tánh chọn khắp hư không nhận nhận đạo tràng nhận công cúng dường Kiêm tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại bi quán thế âm Bồ Tát, cùng đại chỉ văn thù dư lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh, không xả tử bi, quán lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh thành pháp của con. Kiêm tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại bi quán thế âm Bồ Tát, cùng đại chỉ văn thù dư lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh không xả tử bi quán lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh thành pháp của con kiên tình kính bồ tát phổ hiền bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát cùng đại trí văn thủ dư lợi bồ tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu sắc, Đại từ đại bi không rời bổn nguyện, phóng đài quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin nhiều sâu chắc, đại từ đại bi không rời bổn nguyện, phóng đài quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Hoa Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không rời bổn nguyện, bóng đài quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hồ Pháp Thiên Long, giả lãm chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn nắp ba chứng thì hiện kiết tường khiến sở tu của con từ thải thành tựu hộ pháp thiên long giả lắm chân tề tùy thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ba chứng thị hiện kiết tường khiến sở tu của con từ tại thành tựu hộ pháp thiên long giả lắm chân tề tùy thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ba chứng thì hiện kiết tường khiến sở tu của con từ tại thành tựu con nghe trong việc tránh biến chi, ân đức chân thần vô biên, hộ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Từng tu vô lượng cước nay được lễ thế tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cũng thường. chủ tăng trưởng công đức lễ đẩy lên một ngàn lần. mau tuh dia, nama dia, nama orang dia, mau mandu tuh dia, nama dia, nama orang dia, mau mandu tuh dia, nama dia, nama orang dia, mau mandu tuh dia, nama dia, nama orang mau mandu tuh dia nama dia, nama orang mau mandu tuh dia nama dia nama orang mau mandu tuh dia nama dia nama orang dia, toha. Đệ tử con xin nhất tâm cung kính trí thành khẩn cầu Bồ Tát Đại Trí Thân Thù dư Lợi gia trì khiến cho việc lễ lạy của con công đức được tăng trưởng viên mãn. Nam mô Đại từ Đại bi Đại Trí Thân Thù dư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ tỳ bà thi như lai tôi đảnh lễ Đức Phật Thi khỉ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. nhất tâm đảnh lễ đức phật câu na hàm mâu ni như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật ca diếp như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật bổn sư thích ca mâu ni như lai Phật phổ quang Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật phổ minh Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật phổ tịnh Như Lai nhất tâm đảnh lễ Phật Đa Ma lâm miệng trên đàn hương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật trên đàn quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật ma ni Tràng tâm đảnh lễ đức phật hoan hỷ tạng quan ni bảo tích như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhất thiết thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tấn như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật ma ni tràng đăng quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ cự chiếu như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Như Lai dân đảnh lễ Đức Phật Đại Cường tinh tấn rõng mãnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Quy Quang Như Lai. Đức Phật Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hoa Quang Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Tử Tại Lực Vương Như Lai nhất tâm đảnh lễ đức phật hư không bảo hoa quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật lưu ly trang nghiêm vương như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật phổ hiện sắc thân quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật bất động trí quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật hàng phục chúng ma vương như lai tài quang minh như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật trí huệ thắng như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật di lạc tiên quang như lai tương lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhật nguyệt quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhật nguyệt châu quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật huệ tràng thắng vương rượu ưng nhất tâm đảnh lễ đức phật huệ oai đăng vương như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật pháp thắng vương như lai Phật Tu Ma Na Hoa Quang Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật ưu đàm bát la hoa thù thắng vương Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật đại vệ lực vương Như Lai nhất tâm đảnh lễ đức phật vô lượng âm thanh vương như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật tài quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật kim hải quang như lai hồ đồ miếu tháp tất cả phật sự nhất tâm đảnh lễ đông nam phương tất cả chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng hồ đồ miếu tháp tất cả phật sự nhất tâm đảnh lễ tất cả Nam phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lời hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Nam phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, bắc phương tất cả chư Phật, sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, đông bắc phương tất cả chư Phật, sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đành lễ, hạ phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đành lễ, thượng phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu phước tạng. nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm đảnh lễ khổ hiền Bồ Tát Đại bi quán thế âm Bồ Tát Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm đảnh lễ nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ nam mô địa tạng bồ tát ma ha Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp, sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sinh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật rộng vì chúng sanh mà khi mạng sáng hối Duy nguyện Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, từ bi gia hộ, khiến cho con và chúng sanh tội trưởng tiêu diệt. Dùng vì tất cả chúng sanh khắp bát giới, nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sáng hối, Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp, trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài lại thêm bản xấu, không chút tùy hỷ các việc thiện của người duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chứng việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn che giấu lỗi lầm không muốn người biết không sợ quả báo trong ác đạo không có chút hổ thẹn không đoái hoài nhân quả vì thế ngày nay tin sâu nhân quả sanh lòng hổ thẹn sanh tâm khiếp sợ ác đạo phát lồ sáng hối đoàn tâm tương tục phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện tinh cần sách tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ tùy hỷ phạm thánh dù chút thiện nhỏ niệm mười phương chư phật có đại phước huệ có thể cứu bạn cho con cùng tất cả chúng sanh tử trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo hóa nhiều tội ác nay biết không tịch con vì chúng sanh cầu đạo bồ đề rộng tu các điều thiện đoạn tất cả điều ác duy nguyện hết thầy tham bảo địa tạng bồ tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối đệ tử con tên là nguyễn thị tâm phát danh là hạnh hòa xin chỉ tâm sám hối con và chúng sanh từ tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới đồng thể trước phật nhưng do vô minh di ám quân tập nhân duyên nên nhận ra cảnh giới hư vọng khiến chúng con sanh tham trước chấp trước cái ta và của ta quân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chứng thật ác ngũ nghịch trọng nam kinh giá chứng tuệ chứng định chứng trước giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi giả như muốn tu hành nhưng quả nhiều nghi chướng hoặc vì ngoài ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên tình lý không thành ngay làm địa tạng bồ tát ma ha tát khéo nói lời an ủi mở đám mây lên mê hoặc ngồi tẩy âu lo trong tâm con cầu ai xả mối duy nguyện mười phương chư đại từ tôn chứng chi hồi niệm nay con xả hối không tạo lại nữa nguyện con cùng tất cả chúng sinh nhanh chóng trừ việc từ vô lượng kiếp đến nay thập bát tứ trọng ngũ nghịch thiên đảo bị bán tam bảo tôi nhất tiền đề tội cánh như vậy vốn là không tịch những tứ vọng khởi văn điên đảo chẳng thực sự có định huống chi là chúng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được ổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn, sáng hối xăng, quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, phát danh là Hạnh Hòa. Xin chỉ tâm khuyến thỉnh, con nguyện hết thầy Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác nguyện mau thành chánh pháp nếu đã thành chánh pháp nguyện thường trú tại thế chuyển chánh pháp luân không nhập niết bàn con nguyện hết thầy các đức như lai nhất số cực quý trong tất cả cõi phật các hư không pháp giới mười phương qua đời con muốn thì hiện nhập niết bàn cùng các bồ tát thanh văn chuyên giác hữu học vô học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi phật vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc quyến tỷ sang quy mạng lễ tam bảo đệ tử con tên là nguyễn thị tâm phát danh là hạnh hòa xin trí tâm tùy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt giáo những kiến tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời thảy đều tùy hỷ bao nhiêu đức phật như số vi trần trong tất cả cõi phật pháp hư không pháp giới mười phương ba đời từ khi mới phát tâm vì muốn trở thành Phật đạo mà siêng tu hồi phước chẳng biết thân mạng. Trải qua số kiếp như số cực phi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều xả thí đầu mắt tay chân, nhiều như số cực phi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hành khó làm như vậy, đầy đủ các món bát la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, chọn kết quả vô thượng hồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn phân chia xả lợi, bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy hỷ cả đến các loài dục thú tứ xem trong tất cả người phương thế giới kia có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mày trần con đều tùy hỷ mười phương ba đời tất cả các vị thanh văn đức chi phật hữu học và vô học có bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ tất cả chư bồ tát tu hành cần khổ khó làm chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn con đều tùy hỷ tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm Pháp, danh là Hành Hòa, xin chỉ tâm hồi hướng. Con nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. nhận đến lễ sáng có bao nhiêu công đức, Thầy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không cắt bầy khổ. Muốn thực hành pháp ác Thầy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mong thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường tránh đương thiên niết bàn đồng hướng đến phật chỉ đến thành niết bàn hồi hướng xong quy mạng lễ tam đẳng Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm phát danh là Hạnh Hòa xin chỉ tâm phát nguyện Nguyện người phương văn bảo, địa tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạn chủng tế Khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai đồng loạn, tránh pháp lưu thông Khắp cả đều danh tình tín, không cảm các chướng ngại biến viễn vâng, đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến nguyện con và tất cả chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời xa lìa sầu bi hồ não cuộc sống sung túc tam tù giới căn rốt giáo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiển tiền tam muội tổng trì thần thông phương tiện tứ nhất lục độ tất cả đều viên thành nếu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới bỏ thân khỏi thế giới này sanh tài phật tiền đối diện di đà thân cần chư phật được vật thọ ký trở lại trần lao phổ độ quần mê đồng quy mật tạng Bát nguyện sung quy mạng lễ tam bảo từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đài đạo phát vô thượng tâm từ quy pháp nước nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như thải từ quy tăng đức nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa lan thánh chúng Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.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 Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán từ Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử con xin nhất tâm cung kính đảnh lễ các ngài rồi lui ra. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam mô thập phương thường chủ tam bảo. Nam mô thập phương thường chủ tam bảo.